Ha ha ha. chơi à đã đứng chơi ra gì đã cầm ơi chúng tôi đời đất đời đây chúng tôi là phải chủ đấy đây là đây là công an chúng tôi 小瓜瓜 nước còn chúng tôi không phải là đi du lịch mà tấp chỗ đây chúng tôi là người việt đi trên ra đất việt thì đi mỗi nơi mọi chỗ không có quyền ai cản ông phúc ơi à chú hả đây là đây là chú là tài sản của đây là hiếu pháp điều 25 những anh em mất đất mất nhà những người dân mất đất mất nhà có quyền gian ban rôn có quyền nói những người dân gì người dân cũng nói người có chú bác ơi còn ở những cái chú này không biết làm chức vụ gì chỗ dân thờ chỗ nhà chủ bộ đội Nguyễn Công Hút là đàn áp người dân đây là nè công an an ninh là bảo vệ người dân chứ không phải đàn áp người dân nó đóng cửa nó khóa cửa nó khóa cửa nó không cho người dân cái chú mặc áo thọc này không biết chú làm chức vụ lớn gì chưa nhà ông nguyễn xuân hút lại đàn áp người dân ra lệnh ra lệnh cho người dân rồi bắt bớ người dân làm cái gì đâu chờ chút đi dở ra nữa chị ơi chị cao thủ tướng này thủ tướng ơi Quên thì kim ngân không xâm đấy Xử lý cho mình cho pháp luật đối tao bằng hình sự với kim ngân Quên thì Lên thì các bạn. Lên thì các bạn. Uống đỏ thì bạn. ba bển thì bà chờ bà tám với kìa bà tám ơn sao kìa năm đầu nó chạy trước cho mình chạy chậm nghe hỏi số xanh kìa để số xanh không có người không có người ơi là hai bạn ngàn rồi có mỗi cái ông tại đấy treo giải quyết được cho mình được đấy 文聪。 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trả đất cho chúng tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trả đất cho chúng tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trả đất cho chúng tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trả đất cho chúng tôi. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Trả đất cho chúng tôi. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả đất trả nhà cho dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả đất trả nhà cho dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả đất trả nhà cho dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả đất trả nhà cho dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả đất trả nhà cho dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả đất trả nhà cho dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả đất trả nhà cho dân Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trả đất trả nhà cho dân Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trả đất trả nhà cho dân Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Dạ đó tại ngài Tô Tinh Tinh Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Dạ đó tại ngài Tô Tinh Tinh Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Dạ đó tại ngài Tô Tinh Tinh Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Dạ đó tại ngài Tô Tinh Tinh Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Dạ đó tại ngài Tô Tinh Tinh Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Bình Để để đánh cho Giang Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Để để để đánh cho Giang Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Để để để đánh cho Giang Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Để để để đánh cho Giang Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Để để để đánh cho Giang Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Dạ đất là nào cho cái tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Dạ đất là nào cho cái tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Dạ đất là nào cho cái tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Dạ đất là nào cho cái tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Dạ đất là nào cho cái tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Phó Thủ tướng Chu Hòa Bình. Đã thủ tướng đất cho bình Phó Thủ tướng Chu Hòa Bình. Đã nhà trả đất cho dân. Phó Thủ tướng Chu Hòa Bình. Trả Phó Thủ tướng Chu Hòa Bình. Trả Phó Thủ tướng Chu Hòa Bình. Trả Phó Thủ tướng Chu Hòa Bình. Thủ tướng Nguyễn Văn Úc. Thủ tướng Nguyễn Văn Úc. Thủ tướng Nguyễn Văn Úc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trương hòa bình phó thủ tướng trương hòa bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng nguyễn xuân phúc dạ, dạ, dạ, thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trương hòa bình sống phải vì dân vì nước phục vụ anh mình yêu cầu thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trương hòa bình phải lôi đầu những cái thằng chủ tịch địa phương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 thôi nghe vừa phải thôi tụi con vừa phải thôi à nào tụi, con không có được quyền đàn áp con nha bà con dân qua không có được quyền đàn áp à đứng chị hả đây là những anh em công an đang đàn áp người dân đây làm cái gì á hả tính bấm quyệt phải không con rồ là công an an ninh công an an ninh chỉ bảo vệ người dân chứ không có được quyền đàn áp người dân mà là bấm huyệt nhiều người bà già bị bấm huyệt tại đây rồi bữa nay ăn quen hay sao hướng dẫn hay là vậy đặng dạ, dạ, chuẩn bị bấm huyệt mấy bà già hả tao cho đến đây rồi đi đợi đất ở nhà lại chết tao lên xe mới này mười mấy năm à? coi đâu mới có hơi mười mấy năm thôi mười bảy năm có làm gì đâu 17 năm không làm cái gì cái gì cả Gia đình nhà các cháu thấy có, có bức xúc không? Lấy của làm cái gì mà yêu cầu thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng cho mình không phải gì dân gì nước phục vụ anh mình đừng vì bản thân đừng vì cá nhân mà làm khổ người dân chúng tôi làm thủ tướng và phó thủ tướng mấy ông tuyên thệ trước đồng bào như thế nào vì tổ quốc vì đồng bào vì nhân dân mà bây giờ để dân cho tôi không hộ như vậy nè nguyễn xuân phúc john và bên mấy ông sống gì ai vì dân hay là vì bản thân mấy ông cá nhân của mấy ông nguyễn xuân phúc john và bên mấy ông sống gì ai vì bản thân hay cá nhân hay là ích nhóm yêu cầu thủ tướng nguyễn xuân phúc nói không vì dân vì nước đúng như bản thân là ấp khổ người dân nguyễn xuân phúc ơi nguyễn xuân phúc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 chức thủ tướng và phó thủ tướng mấy ông tiêu thể như thế nào phải giữ lời tướng thể vì tổ quốc vì đồng bào vì nhân dân mà địa phương nó cướp nhà cướp đất của nhân dân mà nguyễn xuân phúc chúa một bình lại bao che cho kẻ cướp bao che cho tội tham nhũng độc hộ nhân dân dân hộ đúng không vô mà mình không gì ai vì bản thân hay vì cá nhân xe đi cô bác đi một vòng rồi đó là đó là bốn bên bốn bên đầu xe vẫn tập cái quan được rồi nào không không không ơi ông phúc ơi giả ra việt nam giả đất tên đất ông phúc ơi rất khổ lắm rồi ông phúc ơi Ờ. Ông Phúc ơi! mà tạm mà à, chia tay bà con chương trình buổi sáng cứ nói gì dân tạm chia à, tay với bà con chốc lát rồi sẽ bắt đầu diễn tiếp nếu mà tổng bí thư nguyễn phú trọng bộ trưởng nguyễn thân phú phó thủ tướng một lần nói là Lê Thanh Hải cấp thành ca đúng và Trương Thị Yến sẽ bỏ cuộc không đi đứa nữa nếu Lê Thanh Hải cấp thành ca sai phải thu hồi lớp công tôi trục định để trả lại cho bà Trương Thị cái chuyện ngắn gọn mà các chị không hiểu để chúng tôi phải nói hoài nói mỗi ngày xin tạm dừng trong chốc lát sẽ bắt bắt sóng thời tiết bạn Nguyễn Công Nghiệp à, xin anh Nguyễn Công Nghiệp gửi lời chào ờ, quý khán thính giả của Đài TV 256 ạ à. Dạ xin kính chào Đài TV 256 và toàn thể bà con ờ, trên thế giới và Việt Nam ạ à. là thưa anh Nguyễn Công Nghiệp à, anh có phải là con của dân một người dân oan không anh có thể kể lại cái hoàn cảnh của anh của mẹ của anh đã từng là một dân oan không ạ? À? Dạ, thưa đài và là thưa bà con ở trên thế giới là má con à, là Nguyễn Thị Thu Nương là ở Cô Tâm à, bắt đầu đi kiện là từ năm 94 <clears throat> là bắt đầu là cái nhà nước là đã lấy đất nhà con từ năm 94 rồi là má con đi kiện từ năm đó tới bữa nay là, là hơn 20 năm rồi nhưng mà chưa được cơ quan nhà nước nào giải quyết hết thành ra là qua là con với má là có um, ra đại sứ quán Mỹ ờ, cùng với ờ, một số bà con nhân oan là ở đây à, cái lý do nào mà à, à, à, cháu Nguyễn Công nghiệp đó cháu à, gọi là bác thấy cháu đó ở à, cái hình ảnh mà cháu đứng ở trên cái chỗ đó là chỗ nào vậy thưa cháu dạ cái chỗ đó là một cái ờ, cái thềm bậc thềm của một cái ngân hàng đối diện với đại sứ quán mỹ đó bác và cháu dự định à, dự định làm cái gì ở trên đó vậy mà thấy nó nó nó đứng mà có vẻ rằng là à, nó trơ trọi một mình vậy mà thấy có có vẻ là có sự nguy hiểm trong đó cháu kể lại vì lý do nào mà cháu đứng ngay đó thưa thưa cháu dạ yeah dạ thưa đài 256 với bà con là ngày hôm qua là là là hôm thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019 là con với má với một số dân oan là có lên đại sứ quán Mỹ à, để kêu cứu đòi quyền lợi đòi lại đất đai bị nhà nước Việt Nam thu hồi thì khi mà mà má con với một số bác dân oan đó là đi vô trong đại sứ quán trước trước cổng đại sứ quán ấy thì con là đứng ở ngoài con có vô đó con không có vô đó con chỉ đứng ở ngoài thôi rồi khi mà tất cả công an mời bà con liên quan ra ngoài á ra ngoài cổng tận quán thì con có cầm máy con quay con quay cái đàn người đi ờ, đoàn người đi đòi quyền lợi đó thì có một số anh công an chạy lại chạy lại là là nắm tay cháu là là đòi ờ, giật cái điện thoại của cháu thì có một bác công an thấy vậy thì ờ, sợ cháu bị bắt đi á thì thì chạy lại can ra thì tự nhiên có một đám công an với lại an ninh là là xông lại đè cháu xuống kẹp cổ cháu rồi bẻ tay cháu ra sau rồi ấn cháu xuống nền xong đó là cháu hãi sợ quá đó là cháu hùng ra cháu chạy là cháu chạy là mấy anh công an nó đuổi theo thì lúc đó là cháu hết được chạy rồi cháu chạy lên cái bục cao đó chạy lên cái bục cao đó thì cháu lúc đó cháu sợ quá cháu không biết làm gì hết cho mình nhảy xuống thì có mấy anh công an đó là túm cái chân cháu kéo xuống đè cháu xuống nền lấy đầu gối ấn lên lưng cháu là ấn lên, lên cháu là là, là đạp lên cổ cháu đây đạp lên cổ cháu thì cái cái nơi cái chán đây là nó nó nó, nó xuống cái nền vậy đó là nó, nó chảy máu chảy có máu, chảy máu kẹp cổ cháu dạ rồi kẹp à, cháu rồi, à, ngoài vết thương đó mà mà xô sát thì thì thì thì có bóp cái tay cháu đây là là bấm huyệt ha cháu là có phòng đen hết đây dạ yeah. Dạ. ngoài ra là cha, họ còn đánh đập gì cháu uh, uh, trong người nữa không à là có một số người là là leo lên là nhảy lên đạp xuống người cháu nữa mang giày mà đạp xuống người cháu vậy á mà cháu nhớ là có bao nhiêu người không hay là lúc đó mà trong khi là cháu là cháu chưa biết là mình bị phạm cái tội gì nữa mà mà cho cho bác hỏi một điều đó rằng là cháu đã từng đi uh, xuống đường biểu tình với dân oan chưa dạ chưa luôn ạ chưa hề luôn chưa hề dạ. <clears throat> đây là lần đầu lần đầu tiên mà cháu đi ờ, xuống đường biểu tình với dân oan dạ. đó quý mà dạ, anh cháu, chị cháu không biểu tình cháu chỉ đi <clears throat> đồ cho má cháu thôi còn má cháu là là là đi với mấy bác dân oan đó còn cháu thì ồ cháu, cháu là chỉ đi chụp hình thôi dạ cháu đi cháu quay phim thôi cháu sợ là cháu đi quay phim thôi phải không dạ đó quý là má cháu đi vậy á là bên công an là là có khi nào mà bắt má cháu đi là cháu bị giữ bằng chứng đó để có gì mà công an có bắt má cháu đi thì cháu lấy bằng chứng là cháu đòi lại má cháu ồ oh. đó quý khán thính giả thấy đó đây là cái sự thật đây là cái mà ẩn khúc ẩn khúc là người dân đó khi mà họ tham gia không cần họ tham gia vào cái cuộc biểu tình chỉ cần họ quay phim chụp ảnh thôi là bị người uh, uh, bị uh, công an họ trấn áp nó rõ ràng là như vậy đó là lý do mà uh, không ai dám tham dự biểu tình hoặc là không ai dám gọi là chụp hình là quay phim biểu tình nó khổ như vậy đó thành ra khi mà uh, anh Nguyễn Công Nghiệp này đó mà Ờ, quay phim á, là bị người công an trắng áp như vậy và nếu mà có người lạ đó mà tham gia vô cuộc biểu tình đó TV256 nghĩ là công an cũng tìm mọi cách để mà ờ, trấn áp bắt giữ vì làm sao mà có người tham gia biểu tình được chỉ có những người mà à, cụ già gọi là sẵn sàng hy sinh để mà tham gia cái cuộc biểu tình thôi thì công an nó nó còn nể sợ nó không dám gọi là trấn áp tại vì à, ngày hôm nay thì có youtube rồi có facebook tất cả những gì mà xảy ra mà hiện tại đó là người ta có thể đưa lên trên trên mạng trên cộng đồng mạng thành ra rất là nguy hiểm cho những người mà tham gia cái cuộc biểu tình với dân oan thành ra đó cái đó là cái nỗi sợ hãi giống như anh Nguyễn à, Nguyễn Công Nghiệp mà quý anh chị em thấy anh đâu có tội tình gì đấy. anh chỉ là một người quay phim anh sợ má anh bị bắt thì anh quay phim thôi thế mà công an sẽ phải rượt mà trấn trấn áp anh với cái đầy vết thương như vậy à, anh nghiệp à, anh à, có thể đưa cái vết thương rõ ràng cho quý khán thính giả thấy không ạ à? trên trán đó đây ạ à đây rồi. là cái chán rồi ạ rồi rồi thấy rồi, Nó, bị đặt xuống ờ, nền đây ạ rồi à, bên lỗ tai tai anh có bị không hai lỗ tai dạ dạ có luôn hả bấm ồ dạ, tai là nó, nó bấm nó bấm ồ. rồi tay nó cũng bấm đấy dạ đó quý anh quý khán thính dạ. giả thấy đó chạy hết rồi mà hôm qua giờ cháu bóp thuốc nó đỡ rồi nó đau cũng ngủ được luôn á bác dạ nó rát rồi nó nhức cổ rồi cổ nó đau lắm mà à, bây giờ đó cháu có thấy rằng là qua cái sự mà hành xử của những anh công an như vậy rồi à, một cái hình ảnh mà bác thấy đó là um, cháu leo lên một cái chiếc xe à, chiếc xe và cháu ngồi ở trong đó là cái xe đó gọi là xe gì vậy cháu là cái xe thùng đó là là là chuyên bắt tội phạm nhưng mà cháu thì không phải là tội phạm nhưng mà công an lại cầm tay cháu công an lại cầm tay cháu mà công an nói cái lý do gì công an lấy cái lý do gì để mà bắt ờ. cháu vậy là không không có nói lý do gì hết là cứ thấy vậy là cầm tay cháu là bắt lên phường thôi mà lúc đó cái cái máy ảnh của cháu đó, ở đâu vậy là lúc đó là ở trong trong túi của cháu cháu giữ cháu giữ cháu giữ cái cái máy ảnh đó là coi là máy ảnh đó là cái điện thoại hay là cái máy máy dạ, điện thoại điện thoại cá nhân của cháu ạ à. rồi khi sau khi mà à, công an bỏ cháu lên xe rồi công an chở đến đâu à chở về phường thành công của gia đình hà nội à. à, rồi lúc đó rồi à, những người công an đó cháu có gặp những người công an mà với cấp bậc của họ như thế nào không rồi họ phỏng vấn họ điều tra cháu như thế nào không là cháu thì cháu không nhớ được cấp bậc của mấy người đó đâu rồi. nhưng mà có những những cái người mà đánh cháu ở cái lúc mà đánh cháu ở trước đại sứ quán mỹ thì không có vô trong đó là những người đó là đi đâu hết rồi còn lúc vô vô phường công an thì lại là những người mới những người khác nữa là rồi. của những người khác rồi họ à, họ điều tra cháu cháu như thế nào cháu có kể cho quý khán thính giả nghe được không <coughs> và dạ, khi mà về đồn thì uh, công an thì cầm tay cháu vô trong một cái thanh sắt đó là không cho cháu chạy đi á yeah. Dạ. Ờ, bắt cháu ngồi đó ngồi đó thì mấy ông đó đi đâu đó xong cái khoảng một hai tiếng sau thì quay lại là bắt đầu là bắt cháu viết bản chương trình viết bản kiểm điểm là về cái hành vi mà quay phim những người mà mà biểu tình đó à, xong đó là, là lục điện thoại của cháu là xóa hết những cái đoạn clip đó là xóa hết xong thì giữ cháu ở đó tới 12 giờ hôm khi mà bà con như quan tới thì gây áp lực thì nó mới chịu xả ra ừ. mà trong yeah. trong cái vấn đề uh, hỏi cung đó họ có uh, đánh đập cháu nữa không? Dạ. Yeah. Họ có hâm dọa không? Là họ thì không có đánh đập nhưng mà họ nói những lời mà nặng nề là là gây hoang mang cho cháu và cháu lo sợ có nghĩa là cháu không có có có khai bậy bạ hay là làm cái gì đó nhưng mà người ta gây hoang mang cho cháu nói những cái lời rất là nặng nề à, cháu có thể kể nhớ lại những cái lời nặng nề đó không họ họ có thể là họ dân tục với cháu không là là bắt dạ, nạt cháu không dạ, nhớ không lời đó rất là, là thô tục rất cháu là thô tục hả cháu dạ. họ họ gọi cháu là là cái gì mày tao hay là dạ mày tao à xưng là mày tao xưng là mày à, tao à dạ rồi chửi thề chửi rồi... thề cháu cháu cháu, dạ. cháu phải đưa những cái cái điều đó ra đi cháu nhớ là dạ. những cái gì mà dạ dạ vậy bác đã nói vậy thì cháu sẽ có nói à rồi là khi mà mới thay đồ á là có một cái thằng công an là cầm cái cháu vô cái thanh sát đó rồi thì bắt dạ. đầu cầm điện thoại cháu lên là bắt đầu là là đi mẹ mày mày bữa nay là mày cầm điện thoại mày đi quay cái gì đây rồi chửi đủ thứ hết là lúc đó là cháu sợ lắm cháu không có dám gì phản ứng gì hết á để nó làm sao nó làm thậm chí nếu mà nó có đập điện thoại cháu cháu cũng không dám lên tiếng nữa tại lúc đó cháu sợ quá mà rồi chửi rồi kêu là mẹ mày chống đối hả rồi mày chống đối hả rồi nó là nó hăm hem nó làm cháu sợ hoang mang lo sợ nói chung công an mà mà không có gần dân kinh mà... kinh kinh hoàng thì đây yeah. Dạ. là một cái chế độ kinh hoàng thiệt nó đối xử với dân như vậy đó mà cháu biết rằng là những người này đó là những người nô bọc của dân không những người đây là những người ăn tiền thuế của dân đó mà tại sao đối xử với dân như vậy mà phải dân mà có tội thì mình không nói bây giờ dân mà không có tội mà họ chỉ là chụp hình thôi họ quay phim thôi thì cháu có thấy rằng là cháu có làm tội gì không cá nhân của cháu nghĩ á dạ cá nhân cháu là là cháu thấy là bản thân không có tội gì hết cháu chỉ quay đi quay ra người biểu tình để giữ bằng chứng là là sau này nếu mà má cháu bị bắt đi thì cháu giữ bằng chứng đó thì cháu đòi má cháu thôi chứ cháu không phải là, là cháu tuyên truyền hay là cháu làm cái gì đó mà chống phá nhà nước này hết đó yeah. Dạ. thiệt tình à, rồi à, má cháu có bị bắt với cháu không dạ không ạ à. má cháu thì không có bị bắt cháu thấy cháu ờ, bây giờ đó trong cái trong cái lòng cháu đó cháu đó cháu có nghĩ rằng là lòng cháu có hận thù những người ờ, đang bắt cháu không đã bắt cháu không dạ cháu tức chứ tại tức vì chứ. cháu không cháu không có làm gì hết mà mà đối xử với cháu như vậy là cháu thấy cũng tức chứ tại vì cháu là xưa giờ là cháu không có cháu chưa có tiền án luôn cháu không có tiền án cháu không có đánh đập gây lộn cái sự gì hết và cháu chỉ đi theo để sách đồ cho má cháu thôi là mãi giống như đòi đất là xưa giờ là hơn gần 20 năm rồi là không không có một cơ quan nào giải quyết hết thì má già yếu rồi đi không nổi nữa cháu theo sách đồ thôi cháu không tham gia cái đoàn người đó luôn cháu chỉ đứng ở xa thôi nhưng mà công an đối xử cháu như vậy đó bây, bây giờ cháu người trong lòng cháu nghĩ đó đây là cái trách nhiệm của ai vậy cái cái trách nhiệm có phải là là trước nhất là là là, là trước nhất là trách nhiệm của ông tô lâm bộ trưởng bộ công an là giáo dục lính là là là, là không có tốt để là, là lính ở cấp dưới là làm đối xử với dân như vậy hey. thành ra đó là, là, là cái trách nhiệm mà mà trực tiếp á thì là những người công an nhưng mà cái trách nhiệm mà sâu xa hơn rồi là là gián tiếp á là từ cái cái ông bộ trưởng tô lâm cháu nói đúng và cháu, cháu thấy à, bác thấy là cháu có suy nghĩ rất là hay tại vì cái người mà cầm đầu đó mà ở trên là là làm tầm bậy á, thì cấp dưới là nó nó chỉ là những cái kẻ thừa hành thôi là nếu mà trường hợp mà bác mà giống như à, cháu á bác cũng giận là giận những cái tên mà cầm đầu cái yeah. Dạ. tên đó đó mới gây ra tội ác với người dân rồi cháu nhìn nhìn nhìn cái khía cạnh vấn đề cháu nhìn thấy rất là sâu sắc và và và bác cảm thấy cảm thấy phục ờ, phục cháu có cái ý nghĩ như vậy với một người tuổi trẻ mà mà nghĩ rằng là ờ, cái người cầm quyền mới là đáng tội hơn tại vì họ mới gây ra chứ người mà <coughs> thừa hành thì cái tội nó vẫn nhẹ hơn cái người mà mà cầm quyền À, rồi bây giờ cháu muốn nói với cái gì cho à, cộng đồng thế giới à, nghe không? Cháu có muốn? Dạ. dạ là hôm nay là là cháu lên ờ, là nhờ đài 2 256, TV 256 năm là là là là là phát tán cái clip nó rộng rãi ra là là là để thấy cái chính quyền công an nó như vậy đó đối xử với dân như vậy đó là nhờ toàn thể bà con dân ngoan trên thế giới mới ở cộng đồng ờ, người Việt ở Hoa Kỳ rồi cộng đồng người Việt đó là là lên tiếng giùm cho nhà cháu đó là má cháu cái chuyện cực khổ quá rồi mà mất nhà mất xe mất đất bây giờ người cháu cũng vậy nữa thì hỏi xem là sau này má ờ, cháu sao dám đi kiện nữa hôm qua giờ là má cháu không cho cháu đi ra ngoài luôn đấy má cháu sợ tượng cỡ đó vậy đó và dạ, bây giờ cháu có muốn là chấm dứt cái cái cái cuộc uh, nói chuyện này không à? Hay là cháu muốn còn điều gì nữa không? Điều gì mà ẩn ẩn út nữa không? Dạ là dạ tới đây là là cháu cũng đã trình bày hết cái những sự việc đó là xảy ra ngày hôm qua và cháu có một nguyện vọng đó là là hy vọng là ông Tô Lâm sẽ thấy được cái đoạn clip này và dạy dỗ lại lính của ông và nói lính của ông là trả lại xe trả lại tài sản là cướp của má cháu trong cái thời gian mà đi kiện đấy má cháu là đi, đi kiện là cực khổ lắm rồi dạ cảm ơn quý à, quý anh chị à, em đã xem cái diễn đàn TV 256 thì à, TV 256 xin à, chấm dứt cuộc phỏng vấn ờ, hôm nay